đây là ảnh của tôi này ảnh của tôi sau khi up lên và chuyển sang anime thì nó sẽ trông như thế này đây Angola <clears throat> Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với kênh Angola quá nhanh Hôm nay tôi sẽ chỉ các bạn cách biến avatar của mình thành anime phong cách anime thì à, như các bạn có thể thấy là đây là ảnh của tôi này ảnh của tôi sau khi up lên và chuyển sang anime thì nó sẽ trông như thế này đây sẽ thú vị phải không ạ bây giờ chúng ta sẽ chuyển ví dụ một ảnh nhé tại vì bây giờ Jisoo Blackpink đang hot nên tôi sẽ lấy ảnh của Jisoo số hát bài flower đấy các bạn đây. đây tôi sẽ lấy ảnh này đi chúng ta sẽ chuyển ảnh này sang anime nhé chúng ta sẽ truy cập vào để lấy đường dẫn của ảnh này ok chúng ta đã có đường dẫn của ảnh rồi thì uh, chúng ta sẽ gõ lệnh như sau Đã vào à, blue willow này một công nghệ ai chuyển ảnh từ à, text nếu các bạn chưa biết đăng ký Blue Willow thì Hãy uh, xem video ở phần mô tả nhé. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu chuyển ảnh JSO sang anime. Đầu tiên chúng ta sẽ có lệnh ima ne tức là tưởng tượng đấy. Không, chúng ta sẽ copy link vào đây. Chúng ta sẽ cách ra này. e.g chính là ví dụ đấy, lấy ảnh nào làm ví dụ. Và chuyển sang anime style in anime Stile Enter và chúng ta sẽ cùng chờ đợi đây ảnh sau khi chuyển thì nó sẽ bot sẽ mention đến chúng ta và hiện ở chỗ thông báo này chúng ta sẽ cùng chờ đợi đây xong rồi các bạn ạ đây ảnh Lisu à, của chúng ta tôi sẽ để đây cho các bạn nhìn nhá đã chuyển từ người thật sang anime này